chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Lời nói đầu tiên TBL xin chúc đến mọi người một ngày xem Youtube thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình Thì à, trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những căn nhà hoang, khách sạn hoang, biệt thự bỏ hoang Thì em tình cờ phát hiện được một cái à, cụm nhà bị bỏ hoang mà rất là tò mò luôn không biết lý do vì sao lại bị bỏ hoang thì à, em xin mời mọi người cùng em vào khám phá cái à, cụm nhà bị bỏ hoang này nha rất là tò mò luôn xem thử nó có những cái à, bí ẩn gì bên trong không nha rất là nhiều cô một hai ba bốn gì đó ba bốn dãy luôn rồi bây giờ mời mọi người hãy cùng đồng hành với em nha trước tiên chúng ta sẽ à, đi vào cái căn bên này trước nha cả nhà căn bên này trước rồi à, sau đó chúng ta sẽ à, qua hai cái căn ba cái căn phía sau nha cả nhà ba cái căn nằm phía sau em đứng ngoài đây mà em nói nó vọng vô nó quen quen quen quen luôn á thì bây giờ mời cả nhà đi vào trong nha ôi mới vào trong thì hình như là đây là một cái à, quán nước uống hay sao cả nhà là có những cái à, hình vẽ trang trí nước uống hay sao nè đờn nè xe đạp và à, có vẽ trang trí những cây thông thì theo em nghĩ đây là cái quán nước uống thì phải còn dưới đây thì à, những cái bạn trẻ vô đây uống à, bia sao nè vô uống bia rồi bỏ quần ở đây luôn ha say quá rồi bỏ quần ở đây luôn ồ sao cái gì làm đùng đùng ở trên to anh ta chắc có lẽ trời nắng nóng á thì à, to nó rút qua sau nó kêu Ồ, trong này có một cái à, ghế đá nè mọi người em vô trong này em nói tiếng nó quen quen quen quen luôn á chỗ này là cái nhà vệ sinh nè cả nhà ồ làm dạ, gì dữ ở trên đùng đùng đùng đùng luôn gạo ớn một buổi trưa mà giờ này cũng 12 ờ, giờ á để em lấy điện thoại ra xem giờ này mấy giờ giờ này cũng 12 giờ ơi rồi đùng đùng ghê à. 12 giờ 40 1 giờ Ôi cái tiếng ờ, rất là bự luôn Nam Mô Di Đà Phật Các uh, chư quỷ khuất mày khuất mặt uh, ở nơi đây cho con uh, xin phép quay một vài thước phim để chia sẻ đến uh, quý ông bà cô chú để giải trí sau những giờ làm việc uh, mệt mỏi chứ con không có phá phách hay mạo phạm gì hết giờ mình đi ra phía sau nè cả nhà ôi ôi rắn à không phải đây là cái nhà vệ sinh dòng ra phía sau đây thì có bên đây một cái giống như là cái à, quầy tiếp khách hay sao cả nhà bên đây nè không biết là phía trước là cho uống nước bán nước còn phía sau là để làm cái gì đó khác nữa chúng ta bước qua tới à, quầy ba nha à có một cái phát hiện mọi người nghỉ nha mọi người ngoài phía sau đây thì cho nhà nghỉ còn ngoài phía trước thì à, một quán cà phê nước uống gì đó và chắc chắn một điều rằng là gia đình này họ theo đạo à, thiên chúa nha mọi người đó thì mình đã khám phá được à, thứ nhất đây là cái nhà nghỉ và cái thứ hai nữa là cái à, đạo của người ta là đạo thiên chúa giáo trong cái phòng này em nghĩ chắc là cái phòng để cho lễ tân và ngủ hay sao á và một số đồ vật dụng nhìn nó kêu to như vậy ta cái điện thoại hay cái cái điện thoại của mình hay cái gì kêu tao chứ ta thì sẽ không làm mất thời gian của quý ông bà cô chú em sẽ đi nhanh vào phía bên này và xem thử coi à, từ phía bên này qua phía bên này thử xem thử coi cách bố trí nhà nghỉ như thế này có hợp lý hay không nha có kinh doanh được với cái những cái à, kiểu nhà nghỉ giống vậy nha kiểu này à, giống như nhà trọ chứ không phải nhà nghỉ nữa rồi tự nhiên cái à, giữa trưa cái bắt nhạc lên là mất hồn đó bây giờ mình sẽ à, vô cái phòng này nè quý cô chú anh chị thì cái dạng này thì người ta kinh doanh nhà nghỉ nha đó cho nên nhà nghỉ đây là phòng rớt là phòng đó rồi không còn là phòng nữa đây là cái dây để máy lạnh này. và một cái ờ, phòng vệ sinh đó thì ờ, qua cái phòng bên này nha cả nhà em nghĩ là những cái phòng bên đây nó cũng giống như phòng bên đó à chúng ta sẽ đi xem nhanh luôn và xem cái ờ, thiết kế của cái khu này xem thử có làm nhà nghỉ hợp lý không nha theo em là hai cái tầng này là nó sẽ không cách âm tốt rồi nè đó cách âm sẽ không tốt bên kia nói bên này sẽ nghe và kiểu giống gì thì nó sẽ à, không có được riêng tư lắm á nếu xây cái kiểu à, khung biên giống gì thì người ta xây tách rời ra thì chi phí nó sẽ cao hơn còn xe như vậy thì nó chung một cầm luôn nè cái nào cũng giống như cái đó liên thông với trên nóc luôn cả nhà từ nóc bên này qua nóc bên kia liên thông luôn thì nó sẽ à, đỡ chi phí hơn nhưng mà ngược lại là cái sự thoải mái và riêng tư của cái nhà nghỉ thì nó sẽ à, giảm bớt đi đó bên đây là cái à, dây máy lạnh nè thì nhà nghỉ như vậy cũng so với cái vị trí địa lý và cái à, kiến trúc bên đây là em nghĩ chỗ để xe nè đó và cái phòng bên đây là cái à, cũng giống như cái phòng đó luôn nhưng mà la phong là la phong à, này nữa la phòng bằng mẫu gọi là phòng này bền nhưng mà cực kỳ kỹ gió và nó sẽ mắc nữa bên đây thì cũng ờ, làm tương tự như bên kia luôn em nghĩ nó sẽ không có làm cái dách riêng mà nó sẽ liên thông luôn từ bên dách này bên kia dách kia và cách nhau bởi một cái à, la phong nha rồi bên đây cũng ờ, cái à, phòng giống như vậy luôn tất cả coi à, một phòng hai phòng hình như 8 phòng mọi người người ta để từ 1 tới 8 đó số 8 là 8 phòng đó thì à, quý cô chú anh chị nào có kinh nghiệm về kinh doanh nhà nghỉ khách sạn thì hãy để lại cái lời bình luận phía dưới nha về cái à, cấu trúc không gian của cái khu này có kinh doanh hợp lý không nha thì bên kia là cái à, cái đường đường nhựa và phía trong này á, thì à, tám cái phòng xây cái kiểu này rất là tiết kiệm chi phí luôn ở trên là ton nè đó nó tiết kiệm chi phí luôn nhưng mà chắc là không có hợp phong thủy ở cái điểm nào hoặc là những cái à, lý do gì thì à, mời quý cô chú anh chị nào mà hiểu rành về cái phong thủy thì hãy à, để cho em một cái bình luận nha thì cái hướng của mặt tươi mặt đường ra là cái hướng hướng đông nha cả nhà hướng đông thì à, tốt mà đó thì à, em sẽ quay lại một cái góc nhìn tổng quát cho mọi người xem bên đây một à, dãy bên đây một dãy giống như à, lớp học vậy và chỗ này là lễ tân còn phía trước đây là cái gọi là cái kinh doanh cà phê quán nước đó còn cái khu giữa này thì không biết làm cái gì thì à, đi ngang qua tò mò cũng à, vào đây xem để hiểu thêm về cái à, kiến trúc của người ta làm làm sao rồi thì em xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn những điều tốt lành nhất chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau của TBL nha